trời chỉ có ai biết đạt chứ kẻ hết cái bụng này thì còn ai cùng số con riêng thôi Hãy subscribe

One, two, three, seven.